Alo, xin chào quý đầu tư Đến buổi phân tích nhận định thị trường uh, tuần cuối cùng của năm 2021 uh, Như chúng ta biết đó, thì tuần qua cậu vàng của chúng ta giao dịch uh, tăng giá đúng như chúng ta kỳ vọng Nhưng mà biên độ là thấp hơn một chút Tôi tôi kỳ vọng tuần vừa qua tờ cậu vàng có thể lên đến vùng 1830 cơ Nhưng thực tế cậu vàng xuống điều chỉnh thì đúng như chúng ta tính toán Kỳ vọng xuống vùng 80 85 giá thực tế xuống đúng đến 84 quay đầu đi lên đấy thì vùng mua 85 của chúng ta là rất phù hợp Tuy nhiên cậu vàng chỉ chạy lên cao nhất được 81 đóng cửa 809 25 ờ, giá cũng có thể chạm rất nhận được à, tuần qua thì ngoài cậu vàng thì chúng ta còn giao dịch ừ, thắng rất là lớn ở cặp tiền tệ GU và GZ Đấy, GG thì về đúng vùng chúng ta kỳ vọng thôi 149.5 GU cũng vậy Đúng vùng mua đáy cũ của chúng ta 138 13180 Đấy. GU thì tăng uh, à, 250 pip GG thì tăng hơn 300 pip từ 1495 lên đến 1535 tăng 400 pip nói chung là chốt lời hai ba trăm pip GU GG chúng ta đều chốt lời đó à, cậu vàng thì cũng chốt lời các cặp tiền tệ khác thì UG chúng ta không khớp EU chúng ta không giao dịch à, U cạc U gạc của chúng ta thì cũng khớp nhưng mà chưa dừng lỗ chốt lời gì cả chúng ta đang trong trạng thái AU thì chúng ta không giao dịch có thể nói là tuần qua là một tuần à, cuối tuần thị trường biến động gọi là ờ, nhẹ hơn chúng ta dự kiến có thể nói là ít biến động hơn dự kiến và những cái nắm bắt xu hướng của chúng ta thì cũng khá là chính xác tuần tới thì nó lại là một tuần cuối cuối tháng cuối năm Đấy. À, ờ, khá nhiều nước là nghỉ ờ, nghỉ lễ sớm do vậy tuần tới là tuần <laughs> nếu thật sự các bạn giao dịch cả năm thành công rồi thì tôi nghĩ tuần tuần cuối này tốt nhất là <laughs> nên đứng ngoài đi chơi thôi nghỉ tuần cuối thì không biết nó có biến động mạnh hay không và có giao dịch khó lường hay không vì thanh khoản của tuần tới nó rất là thấp Đó, giá hoàn toàn có thể biến động mạnh tuy nhiên tôi vẫn làm video để đưa ra những cái nhận xét cho các bạn nếu các bạn thấy những cái vùng mà hợp lý thì chúng ta có thể giao dịch nhưng tôi khuyến nghị lại là tuần tới là tuần chúng ta nên hạn chế giao dịch nhé tuần tới nếu những cái vùng thật sự uh, đẹp thì chúng ta giao dịch không thì thôi uh, trong tuần tới này thì ngày thứ hai chúng ta nhìn thấy đấy một loạt nước vẫn nghỉ Noel à, vẫn nghỉ uh, Noel này uh, New Zealand Australia nghỉ này uh, Anh nghỉ này Canada nghỉ này đấy đến ngày thứ ba thì New Zealand và Australia vẫn nghỉ lễ anh vẫn nghỉ, Canada vẫn nghỉ như vậy ngày thứ hai và ngày thứ ba có rất nhiều thị trường lớn nghỉ. 4 4 trên 7 thị trường lớn nghỉ. Chỉ còn uh, Nhật, EU và Mỹ tiếp tục giao dịch thôi. Do vậy thanh khoản có thể nó thấp. Ừ, còn giá thì có thể nó sẽ biến động. À, dựa thanh khoản thấp thì tôi cũng không biết là nhà cái họ sẽ có dựa ở những phiên thanh khoản thấp để họ đánh láo hay không kéo ảo hay không do vậy chúng ta um, chưa thể nói được tuy nhiên kéo ảo hay kéo thật thì kệ họ thôi chúng ta sẽ căn những cái vùng ờ, kỹ thuật mà chúng ta nắm được lợi thế giao dịch thì chúng ta vào thôi để những vùng đó thì lan nữa phân tích chi tiết về phân tích kỹ thuật thì tôi sẽ nói kỹ vào ngày thứ tư thì các tất cả thị trường trở lại giao dịch bình thường à, à, đến ngày thứ thứ tư thì chúng ta cũng không không có thông tin nào quá quá mạnh có doanh số nhà chờ bán này cũng không thông tin này thì cũng không quá mạnh dự trữ dầu thô này ngày thứ năm thứ năm thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi nói chung là tin mạnh thì không có đến ngày thứ sáu thì nhật cũng nghỉ à, châu âu cũng nghỉ nghỉ tết rồi có thể nói là tuần tới thì chúng ta có nhiều thị trường lớn nghỉ vào ngày đầu tuần và cuối tuần do vậy có thể nói là thị trường sẽ giao dịch chủ đạo trong 3 ngày hai ngày là thứ tư và thứ năm là chính thôi có thể nói là thông tin thì tuần tới không có thông tin nào quan trọng nữa tuần trước thì cũng là một tuần ít thông tin Đấy. tâm điểm của chúng ta chỉ có cái chỉ số là uh, ờ, PCE index của Fed chỉ số lạm phát mà Fed hay dùng thì chúng ta biết cái chỉ số lạm phát này uh, cũng tăng tăng cao hơn dự kiến 0,5% đưa cái ờ, lạm phát PCE này lên 5,1% rất là cao Đấy, chúng ta biết là Fed thì cứ dự kiến là trên dưới 2% thực tế giờ nó cao hơn gấp đôi gấp 2,5 lần rồi đây là một áp lực rất lớn chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo lạm phát ờ, trong hai tháng đầu năm Đó, để biết là nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến các quyết định của Fed trong năm 2022 đặc biệt là quyết định tăng lãi suất còn về phần ờ, đơn đặt hàng hóa lâu bền thì cũng tăng chúng ta biết là trong những chỉ số theo dõi cái tốc độ lạm phát ờ, như bên Mỹ thì nó không chỉ một chỉ số CPI giống Việt Nam ờ, ngoài chỉ số PCI thì nó còn chỉ số PCE của Fed chỉ số PPI tăng giá sản giá sản xuất của các nhà bán buôn và chỉ số đơn đặt hàng hóa lâu bền nói chung là tất cả chỉ số theo dõi lạm phát thì đều có xu hướng là tăng mạnh do vậy à, những cái kỳ vọng à, về tương lai khả năng lạm phát sẽ không sớm hạ nhiệt và cũng không loại trừ khả năng có thể nó tiếp tục ừ, tăng cao hơn nữa thì sao cái này chúng ta chưa biết được nhá à, có lẽ là lạm phát hiện nay đang cao rồi nó mặc định cao rồi do vậy là chúng ta không không không, không nên đoán nữa bây giờ chỉ là lúc nào lạm phát đạt đỉnh thì chúng ta chưa thể biết được bởi vì nó vẫn đang tăng thì chúng ta chưa thể biết được đâu là đỉnh đâu nó giống như một con cổ phiếu khi mà tăng chúng ta cứ đoán đỉnh thì chưa biết được khó nói có thể nói là tuần qua thì thông tin chủ yếu là phần lạm phát thôi chỉ số PCE thôi à, tuần cuối cùng thì nó cũng không có tin do vậy nhiều khả năng thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và không loại trừ khả năng có những điểm hỗ trợ gần hoặc hỗ trợ không mạnh nhà cái có thể đánh break qua thì chúng ta giao dịch ờ, hết sức cẩn thận đối với cậu vàng này hiện nay cậu vàng đóng cửa 1809 đây là một điểm rất là mấu chốt quan trọng ừ. nó cũng là MA của 200 trên H4 tôi tôi kỳ vọng chúng ta biết trước đó cái mốc 1810 này nó là một mốc hỗ trợ rất là mạnh đây chúng ta có thể nhìn thấy này rất nhiều lần cậu vàng hỗ trợ tại đây do vậy cái mốc này rất cần đóng cửa qua đấy bạn nào mà học cái ờ, phương pháp giao, giao dịch của Wyckoff thì các bạn biết rồi cái ờ, phương pháp giao dịch này thì khi giá đóng cửa nến trên cái điểm này thì nó là một cái hỗ trợ rất là quan trọng do vậy cá nhân tôi tuần tới tôi kỳ vọng là cậu vàng sẽ bứt lên sau đó test lại cái vùng linh 8 linh 10 này thì chúng ta mua nhá còn nếu cậu vàng đứng ở đây thì chúng ta không làm gì cả đấy test lên bao nhiêu ít nhất là cậu vàng test lên tầm 25 30 sau đó test trở lại vùng 8 10 08 linh 10 này chúng ta mua chúng ta dừng lỗ dưới 1800 thực ra dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước này cái ờ, đáy dâu tạo tạo này chúng ta nhìn thấy cái lực đẩy rất là mạnh này 99 này có lẽ chúng ta dừng lỗ 98 thì nó là phù hợp đó còn nếu các bạn sử dụng chen line thì nó chúng ta tận dụng cái chen line ở đáy này thôi thì nó cũng rất là phù hợp đó, trong tuần tới thì nó sẽ là 98 tức là tuần tới chúng ta sẽ không mua ngay đấy các bạn lưu ý nhá chúng ta sẽ đợi giá bứt phá lên tầm 25 30 sau test trở lại 8 08 linh 10 chúng ta sẽ mua đó có thể gọi là linh 10 cộng trừ ờ, hai uh, ba giá thì đó chúng ta dừng lỗ là 1798 chỗ lời chúng ta sẽ hướng đến là cái đỉnh cũ 865 870 xuống thì cậu vàng thì đang tăng do vâng vậy chúng ta cứ mua lên thôi cành dưới mua lên thôi không canh bán xuống nhé tôi không khuyến nghị bán xuống đối với chỉ số DXY thì tuần qua hơi bất ngờ tôi hơi bất ngờ vì 4 phiên liên tiếp DXY giảm và đóng cửa thấp nó trả lại gần như toàn bộ cái điểm của tuần tăng trước đó với hai cây nến này thì coi như là DXY vẫn đi ngang chưa có giao dịch gì cả vẫn tiếp tục là nằm trong chuỗi các phiên đi ngang này mà khi DXY đi ngang như này thì chúng ta sẽ không nắm được xu hướng có lẽ tuần tới chúng ta hạn chế giao dịch các cặp tiền tệ vì đô la index đang không có xu hướng đúng các cặp tiền tệ thì Uzi thì biến động hẹp quá chúng ta vẫn không giao dịch rồi đúng không ạ GU thì cá nhân tôi đánh giá nó sẽ tiếp tục tăng giá tuy nhiên điểm mua của nó thì nó sẽ lại phải là một cái hỗ trợ vùng mua hỗ trợ nếu nó điều chỉnh xuống thì chúng ta mới mua đây khu khu vực 1.3280 nếu giá điều chỉnh trở lại hiện nay đa giá đang là 1.3390 như vậy giá phải điều chỉnh trở lại tầm 110 pip thì chúng ta có thể vào lệnh mua nhé 390 290 à, 280 giá điều chỉnh xuống tầm 110 120 pip chúng ta vào chúng ta có thể mua ở cái khu vực này 1.1270 1.12 1380 đó. À, chúng ta dừng lỗ cho tôi 60 pip còn chốt lời thì chúng ta chốt lời 200 đến 300 pip nhé có lẽ chốt lời 300 pip chúng ta mua 280 chúng ta chốt lời à không được 300 pip đâu nó sẽ hướng đến vùng 13500 trước 3500 3600 ừ, vẫn được 2300 pip đấy thì GU GU chúng ta canh điều chỉnh xuống ta mua lên nhé EU thì tôi nghĩ là biên độ giao dịch khá là hẹp Đó, nó đang tạo ra tích lũy trong một cái mô hình cờ tôi thì tôi nghi ngờ khả năng đây là một mô hình cờ tiếp diễn Đó, nhưng mà ta chúng ta có thể nhìn thấy Đó. nhưng mà biên độ nó hẹp quá tôi tôi nghĩ là ưu ừ, có lẽ chúng ta canh canh rưỡi thôi break out thì chúng ta bán thôi chứ chúng ta không không không canh mua ưu ừ, giờ này à, tuần tới điểm breakout của U nó sẽ nằm ở 1.1.2 nhé breakout đây chúng ta bán xuống thì chúng ta dừng lỗ 50 pip còn chốt lời 200 pip còn lại chúng ta không mua lên nếu nó tiếp tục đi hẹp trong biên độ cờ này chúng ta không làm gì cả U cạc thì chúng ta đã vào vị thế rồi chúng ta cứ nằm giữ thôi 1.12 27 2800 chúng ta cứ ngồi thôi nằm giữ thôi Ờ, đúng thì chốt lời sai dùng lỗ không sao cả uhm, AU có lẽ chúng ta cũng sẽ canh mua nhé nó phục hồi chúng ta sẽ canh cái chen line này chúng ta mua thôi À, ờ, AU cái khu vực tuần tới nếu nó phục hồi nó test về cá nhân tôi thì tôi nghĩ là đây sẽ là hỗ trợ Đó, nên chúng ta sẽ dừng lỗ ở dưới cái khu này 0.7080 như vậy thì chúng ta có thể mua ở khu vực nào Đấy. 0.1720 1730 nhá 0.7130 7120 tùy theo điểm chạm chúng ta mua ở đây chúng ta dừng lỗ ở 0.7070 nhá dưới khu vực 7080 một chút Đấy, chúng ta dừng lỗ tầm 50 pip chốt lời thì tầm 150 pip thôi AU biến động hẹp gấu tuần tới chúng ta canh mua nhưng mà tôi thì tôi thấy cái điểm mua của GZ này nó không được đẹp có lẽ GZ thì chúng ta không giao dịch nếu không thì chúng ta nếu bạn nào muốn giao dịch thì chúng ta có thể canh à, test lại cái chen này đây cái chen nó vừa phá trước đấy đấy tôi tôi nghĩ là GZ chúng ta sẽ mua quanh 51 nếu điều chỉnh về Đấy, thì chúng ta cứ dừng lúa nó 60 pip thôi 54 còn chốt lời thì chúng ta chốt lời trở lại 54 55 300 pip đó là toàn bộ các cặp tiền tệ mà chính mà chúng ta có thể hướng đến giao dịch đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần qua là một tuần diễn biến nó lại cũng tăng khá bất thường thị trường giảm rất mạnh phiên đầu tuần sau đó tăng liên tiếp 3 phiên tôi nghĩ chỉ số chứng khoán Mỹ nó vẫn đang trong quá trình nó đối xứng nó tạo lại cái cái vùng đây nó vẫn đang trong cái ờ, quá trình đối xứng để nó tạo cái vùng vai phải thôi do vậy thì chúng ta cứ mua theo thôi mua theo bán theo thôi. trước đây cái vai trái của nó đây nó cũng đang ờ, giao dịch nó cũng khá là ảo do vậy cá nhân tôi đánh giá chứng khoán Mỹ cái vùng uh, 361 362 này chúng ta cứ bán thôi chúng ta dừng lỗ qua đỉnh cũ 366 nhé dừng lỗ hơn 1% còn chốt lời ngắn hạn các bạn cứ chốt lời trong cái biên vai này nhé các bạn chốt lời 1500 đến 200 giá chúng ta chốt lời dừng lỗ tầm 400 giá mà chốt lời 1500 đến 2000 giá thì cũng cũng là khá tốt rồi còn nếu không thì chúng ta đợi chắc hơn chúng ta phải đợi nó phá qua viền cổ nhưng phá qua viền cổ thì nó đi hơi sâu và với cái thời gian của của cái vai phải này vai trái này thì nhiều khả năng chỉ có chứng khoán Mỹ cần 1 đến 2 tháng nữa thì mới tạo xong cái vai phải đấy. do vậy nó cũng sẽ khá mất thời gian đấy. thế thôi còn mua thì tôi không khuyên nghị mua gì giờ này cả cái việc chỉ số chứng khoán Mỹ chạy lên chạy xuống nó khá mạnh đặc biệt hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq này đấy chúng ta nhìn xuống lên lên xuống nó rất là loạn xạ đấy S&P 500 thế nó đang cho thấy cái tâm lý trên thị trường đang khá là bất ổn và chứng khoán Mỹ đang không có xu hướng đấy, đang đi ờ, dao uh, động trong biên độ nó khá là mạnh điều này chúng ta rất hiếm thấy trong hai năm vừa qua đấy một cái giai đoạn nó chỉ tăng leo dốc một chiều còn đây là giai đoạn nó đang sideways biên độ khá là rộng nó cho thấy tâm lý thị trường hiện nay đang khá là bất ổn thì mua thì không, hai bên mua bán có thể nói là hai phe bò gấu là đang đang rằng có nhau uh, giành giật nhau cái quyền kiểm soát thị trường và chưa có bên nào chiếm ưu thế do vậy thị trường nó đang ở trạng thái tăng giảm khá là bất thường thực ra nếu mà một lựa chọn thông minh thì các bạn có thể là tạm đứng ngoài quan sát ở cái giai những cái giai đoạn thị trường như hiện tại bởi vì phe bò cũng không có khả năng kiểm soát thị trường và phe gấu cũng vậy đó đối với chứng khoán Mỹ đối với ờ, dầu thô thì chúng ta biết là dầu tuần qua thì xuống rất là mạnh đầu tuần đã có thời điểm chạm đến vùng 66 sau đó nhanh chóng lại phục hồi đi lên không xuống được đến vùng 58 60 cho chúng ta mua không sao cá nhân tôi đánh giá với cái mức phục hồi hiện nay thì dầu sẽ phục hồi trở lại vùng 76,77 trước khi quyết định xu hướng có thể đảo chiều đi xuống do vậy tuần tới nếu giá dầu lên đến vùng 76,77 thì các bạn có thể canh bán nha 77 tôi nghĩ là tầm 77 77 cộng trừ 0.5 chúng ta có thể canh bán chúng ta dừng lỗ 80 chốt lời chúng ta sẽ hướng trở lại vùng giá 65,66 66 này dừng lỗ tầm 3 giá còn chốt lời tầm 10 giá kèo cũng cũng chấp nhận được <clears throat> đối với BTC thì BTC thì tuần trước tôi kỳ vọng là BTC sẽ đi xuống nhưng thực tế BTC lại không xuống phục hồi lên trở lại vùng 51 bây giờ đang đứng ở 51 thì nó đang khó lường Tuy nhiên hiện tại BTC đang chưa có xu hướng mà với việc BTC không có xu hướng thì chúng ta đứng ngoài thôi không làm gì cả không làm gì cái giờ này cả nó là cuối năm rồi các cụ gọi là năm cùng tháng tận chúng ta cũng không nên cố đấm ăn xôi cái tuần cuối cùng này kèo nào ngon chúng ta vào không ngon chúng ta đứng ngoài quan sát chờ đầu năm mới xem uh, uh, market maker họ set up thị trường theo xu hướng nào thì chúng ta phải xác định được trend rồi chúng ta mới có thể đu bám được đối với chứng khoán Việt Nam thì sau hơn 10 phiên phân phối tuần qua thị trường có hai phiên phân phối khá là mạnh tuy nhiên phiên cuối tuần thị trường được kéo lên với khối lượng thanh khoản nó sụt giảm rất là nghiêm trọng và nhìn thấy này tại những phiên phân phối thì khối lượng nó cao chót vót lên Đấy, giá cũng giảm còn tại những phiên phục hồi thì khối lượng nó yếu đi rất là nhiều có thể nói là thị trường đang kéo hơi dài cái thời gian phân phối đang kéo hơi dài Đấy. Hiện nay thì dòng ờ, dẫn dắt cuối cùng là bất động sản cũng đang có dấu hiệu chứng lại tạo đỉnh. Có thể nói là từ đầu năm đến giờ chúng ta đã chứng kiến 4 lần thị trường đổi sóng rồi. Đầu tiên là dòng ờ, banh, sau đến dòng thép, rồi dòng chứng khoán. Và bây giờ chúng ta biết là bất động sản. Có lẽ tôi nghĩ là những cái dòng họ lớn nhất trên thị trường thì nó cũng đều thay phiên nhau dẫn sóng và đạt đỉnh hết rồi. Đầu tiên là banh đạt đỉnh đầu tiên đúng không ạ banh đạt đỉnh tháng à, cuối tháng 6 thép đạt đỉnh tháng 9 chứng khoán đạt đỉnh tháng 11 và bất động sản đạt đỉnh tháng 12 có lẽ sau cái quá trình tất cả cùng lên đỉnh thì phải xuống dốc <laughs> đúng không ạ lên đỉnh thì không thể ngỏng lên mãi được Đấy, nên nói chung là ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là quý vị có hàng thì cho nên cân nhắc tùy vào mã của chúng ta để chúng ta xem xét chốt lời hoặc thoát khỏi thị trường Đấy trước khi thị trường nó xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh thì chúng ta hãy đảm bảo là chúng ta không ở trong thị trường khi thị trường quay đầu đảo chiều có lẽ là như vậy thị trường cũng cần một đợt ừ, điều chỉnh khá là mạnh trước khi có thể tạo thiết lập được mặt bằng mới để tạo được xu hướng <clears throat> do vậy là chứng khoán thì tôi nghĩ là cũng không có nhiều cái để phân tích nữa nhìn vào đây chúng ta hiểu rất rõ những cái đợt phân phối Đấy, quá trình phân phối đã kéo dài đến 6 tuần rất là lâu rồi có lẽ là ừ, nó đi dần đến hồi kết rồi các bạn giao dịch hết sức cẩn thận nhé trong quá trình phân phối này rõ ràng ví dụ như dòng bất động sản nó là penny của thị trường nó tăng rất là khốc liệt Đó. các bạn hết sức cẩn thận khi những cây thông Noel nó xuất hiện nhiều và dày đặc thì chúng ta nên thoát khỏi thị trường. Đó là toàn bộ cái ờ, phân tích, nhận định Ờ, về thị trường tài chính thế giới Việt Nam tuần cuối cùng của năm. Tôi xin kính chúc quý đầu tư uh, một năm 2021 có một cái kết viên mãn và hướng tới năm 2022 thành công rực rỡ.